Chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện à, Xin giới thiệu đến các bạn cái mẫu động cơ à, có chùi than Mẫu động cơ à, có chùi than có giảm tốc và không sử dụng nam châm Cái ưu điểm của cái dòng động cơ không sử dụng nam châm ấy thì à, nó ít bị yếu đi theo thời gian Do từ trường với những cái dòng à, động cơ sử dụng à, lam châm ấy, thì khi nhiệt độ tăng lên cao thì cái à, hiệu suất động cơ nó sẽ giảm xuống có nghĩa là nó sẽ bị yếu đi còn đối với những cái dòng động cơ mà kích từ lối tiếp không sử dụng nam châm ấy thì các bạn chạy khi ở nhiệt độ cao thì nó cũng không ảnh hưởng đến lực kéo lắm đấy là như vậy còn dòng này là dòng đầu ra có giảm tốc trục của nó là trục 21 22 chiều dài nó khoảng 30 cm này đấy đây những cái phụ kiện đi ờ, kèm theo của nó đây thì ờ, có rắc sạc ờ, dơ le động cơ IC tay đảo chiều và chân ga hoặc tay ga ổ khóa gì đấy thì các bạn nào mua thì đều có hàng sẵn hoặc là có cả đồng hồ nữa nhé đây đấy đồng hồ báo vôn này đồng hồ báo điện này Động cơ thì à, dòng này là dòng 1200W Nó có cả 1000 và 1200W nữa Đấy, rất là đầy đủ thì à, các bạn à, có thể dùng cái này kéo xích thì các bạn mua thêm cái nhông hoặc là các bạn lắp thêm bộ trục các đăng nữa thì gắn với cái cầu nếu mà gắn trục các đăng đối với những cái cầu tốc độ nhanh ấy thì sức tải của nó được khoảng 5 đến 700 kg nói chung là à, khoảng 500 kg thì nó bền thì ờ, tốc độ thì khi nắp bánh lên thì nó chỉ khoảng ờ, hơn 20 km h một chút thôi đấy nhưng mà sức kéo thì tốt những cái dòng này thì nó phù hợp hơn cho các bạn à, làm những cái xe chở vật liệu nhỏ chở rác thì rất là ok bởi vì giá thành thì hợp lý nó rẻ hơn so với dòng ba pha rất là nhiều đấy Ờ, khi hỏng hóc thay thế nó cũng đỡ sót tiền mà nói chung là dùng vào những cái việc công thì à, nó đầu tư nó đỡ hơn là so còn đối với những các bạn dùng à, cá nhân gia đình thì có thể sử dụng bá pha cũng được nhưng mà theo em nghĩ bùa này là khá khỏe mạnh đấy. dùng được để vẫn à, hay làm cho những cái dòng xe chở hàng cỡ trung và nhẹ đấy đồ đạc như vậy sạc cũng có sạc thì có nó sạc to lắm nhé đây sạc ở đây là hai chiếc này sạc này là nó có thể dùng cho những cái bình 200A đổi lại là rất là ok giá thành sản phẩm thì các bạn có thể zalo qua mình 0983818955 à, Đấy, cảm ơn các bạn đã xem video cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình các bạn à, nhớ đăng ký kênh à, bật chuông thông báo để nhận được những ờ, thông báo khi có video mới đăng đây mình cắm ờ, thử cho các bạn xem này cái dòng này ấy, thì à, nó sử dụng à, à, bánh răng sắt cho nên là cái độ êm thì nó không êm như những cái dòng động cơ ba pha nó sử dụng bánh răng nhựa thì nó êm hơn nhiều đấy còn đây là sử dụng bánh răng bằng sắt thì à, cái tải tốt hơn và nó không bị mẻ bị trượt răng còn những cái dòng ba pha thì nó dùng răng nhựa ấy, thì nó êm hơn rất là nhiều Đấy, còn lực kéo thì do nhà sản xuất người ta tính toán rồi thì nhựa hay sắt nó đều có lực kéo như nhau. Đấy, mỗi thằng nó có một cái ưu điểm riêng của nó. Đấy. Cách à, đấu dây hay như thế nào đấy thì khi à, các bạn mua hàng thì à, bên em sẽ hướng dẫn hoặc là đấu lối sẵn. Ờ, cái đấy thì tính thêm hoặc là tính sau. Đó, video của mình đến đây là hết.